Thời đại công nghệ 4.0 lên ngôi cùng với một thế hệ Gen Z đầy năng động, yêu thích tự do đã tạo nên những khó khăn nhất định trong việc tuyển dụng đào tạo nhân viên ngành dịch vụ vui chơi giải trí, nơi vẫn được xem là chợ việc làm bắt tham. Tuy vậy, khó chứ không phải là không có. Skynet chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng nhân viên cho các chủ đầu tư mới kinh doanh khu vui chơi. 1. Xác định nhu cầu tuyển dụng Các nhân viên trong khu vui chơi trẻ em bao gồm các vị trí như nhân viên bán vé, nhân viên giám sát trẻ, nhân viên chăm sóc trẻ, nhân viên vệ sinh. Do đó, cần xác định nhu cầu tuyển dụng cho từng vị trí nhân viên. 2. Đăng tin tuyển dụng Đăng thông tin tuyển dụng trên các thông tin như website, mạng xã hội, báo chí để thu hút ứng viên phù hợp. 3. Sàng lọc hồ sơ Các hồ sơ ứng viên sẽ được sàng lọc để lựa chọn ra những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc. 4. Phỏng vấn Những ứng viên sẽ được sàng lọc sẽ được phỏng vấn để đánh giá kiến thức, kinh nghiệm và động lực của ứng viên. 5. Kiểm tra thông tin tham chiếu Trong quá trình phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ kiểm tra tham chiếu từ các đơn vị cũ mà ứng viên từng làm việc. 6. Kiểm tra sức khỏe Những ứng viên đã qua các bước sàng lọc trước đó sẽ được kiểm tra sức khỏe để đảm bảo an toàn cho trẻ em và các nhân viên khác trong khu vui chơi. 7. Lựa chọn ứng viên Sau khi đã xem xét các thông tin trên, nhà tuyển dụng sẽ lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất cho vị trí cần tuyển dụng. 8. Đào tạo và thử việc sau khi đã lựa chọn được nhân viên phù hợp, họ sẽ được đào tạo và thử việc trong một môi trường thời gian nhất định để đảm bảo phù hợp với các công việc và môi trường làm việc. 9. Ký hợp đồng và bổ nhiệm chính thức Sau khi đã hoàn thành các bước trên, nhân viên sẽ ký hợp đồng và bổ nhiệm chính thức để trở thành nhân viên của khu vui chơi trẻ em. Cảm ơn quý khách đã đang xem video của Skynet. Hãy like, share và subscribe, bật chuông thông báo để theo dõi các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những clip tiếp theo.